Đi về muộn rồi em Nốt cơ, nốt cơ Nghiện Cái gì? Muộn rồi kìa Hãy đưa em về đi anh ơi, em nghiện rồi Sao giờ này mày béo lên vậy Thảo? Chúc sinh, chúc mọc đầu đình Em sinh, em có hơi phình vẫn sinh Em bị ảo à? À thật đấy Gì đã? Ánh mắt ta chạm nhau Chỉ muốn đến bên anh thật lâu <laughs> Thôi anh ở lại mình trò chuyện một chút thôi có chi xa vời Bao năm hẹn thế để lòng này mai khắc khi hết mưa ngừng rơi ông không? Sau một hồi, sau một hồi vật lộn với thiên nhiên thì mọi người ơi tôi thất bại rồi. Muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên anh Muốn bước đi cùng anh trên đoạn đường đầy nắng Hãy để cho em được yêu em không là nàng thơ anh cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ tình này nhẹ như gió lại khiến